Chào mọi người, quay lại à, kênh của mình Hôm nay tiếp tục có một số máy câu mọi người mua ủng hộ mình nhé <coughs> Giới thiệu con đầu tiên này Shimano Holiday 3000 Holiday Spin 3000 nha mọi người Size thật của con này là 3000 Khóa này Đây, con này thì cối cối là cối carbon, thân là thân kim loại Cược số 2, 200m, cược số 350, cược số 4, 100m ok con này thì dòng đời mới sản xuất ở Malaysia Ủa, con này con này sản xuất ở Singapore nha mọi người sản xuất ở Singapore <coughs> đây chỗ ra cửa cũng còn đẹp nhá chỗ ra cửa còn đẹp size 3000 mô pin sống sản xuất Singapore à, cối carbon thân à, kim loại <coughs> gập tay đổ tay trái phải mặc định tất cả đều gập tay đổ tay trái phải được hết tất cả đều mô bình động có nào mô bình chết không ờ, đổi tay được thì mình sẽ nói rõ trong video nha mọi người <clears throat> đây ngoại hình của nó như thế này đây rồi con số 1 mình bán 300 nha mọi người một ba sen 2 một con Olympic sản xuất Hàn Quốc à đúng là sản xuất Hàn Quốc của carbon à không của là graphic thân thân kim loại thế vậy đây size uh, spin cây cái 900 size thật của con này khoảng tầm 3 tới 4 ngàn nha mọi người size thật khoảng tầm 3 ngàn á 3 tới 4 ngàn đây con này thì cược số 3 vô 220m cược số 450 cược số 5 120m mô in động chỗ ra cược cũng à, hơi nhớ một xíu mọi người về vệ sinh lại nhé đây Hàn Quốc Olympic tài thử này cái dòng này nó mượt kinh khủng lắm hôm qua mình cũng có bán một con này rất là mượt khóa này ok rồi ngoài hình nó như thế này đấy sản xuất Hàn Quốc nha mọi người con này có số à, hai mươi 2 ba trăm hai ba trăm số 3 một con uh, bát sót 3 giờ chín mày năm tay phải khuyên đá khuyên là cửa bằng đá con này sản xuất ở Hàn Quốc đây Đó. máy khá là mượt nha mọi người nhà cổ đang xỉu nữa này cháu mình cái kem à, mỏ dai đúng, đây cổ người ta xiết quá nhà đang xỉu nha rất là mượt nha mọi người sản xuất Hàn Quốc rồi con ờ, con số 3 ờ, số 3 con này mình bán 400 nhá 3 400 ngàn số 4 một con mấy năm nữa hôm qua cũng bán được một con này đây đây qua Senko INC để cái tiếng của ờ, công ty rồi <clears throat> con này Coronet 10 Coronet 10 đó nhà cổ đa xỉu này đó khóa ok con này con số 4 150 <clears throat> ngàn Rồi Số 5 Số 5 là một con à, Máy câu biển Con này cầu đẩy đây Đó, Ratio đây qua Đây qua chạy 5 bi này 2 speed ratio 4.7 Carbon nha mọi người Carbon Super Dynamic GS30 4 bơ 5 bôn bơ đó khóa máy con khá là đẹp khuyên nó cửa bằng đá này số 4 250m số 5 200m số 6 170m rồi còn là cầu đáy không thể ghi sản xuất ở đâu thì con này sản xuất ở Nhật thôi <clears throat> con này con số à, 5 năm nay mình bán 800 nha mọi người 5 800k 6 6 con này là Shimano Aero 5000 carbon titan composite đây sản xuất ở Nhật con này là size 5000 carbon và titan con này mô bình tĩnh nha mọi người mô bình tĩnh cối nông mô bình tĩnh đây khối nông mô bình tĩnh khối carbon đây mô bình tĩnh này cược số 3 vô à, cược số 2 vô 300m cược số 3 vô à, 200m rồi khuyên ra cược thì cũng con đẹp sản xuất ở Nhật ngoài hình như thế này đây ngoài hình còn khá là mới nha mọi người rất là mượt luôn <coughs> dòng này cập súp cầu biển tay quay này cũng là tay quay tay quay này tay quay chống xoắn mọi người này chống xoắn trợ lực chống xoắn mô bình tĩnh đó ok con con số 6 mình bán ba trăm rưỡi nghe ba trăm năm mươi rồi số 7 số 7 là một con uh, tim đai qua 1 giày 3P Máy này thì à, siêu mượt rồi Khuyên là cửa bằng đá nha mọi người Siêu mượt rồi Ngoại bàn cải nữa Ngoại hình máy còn rất là mới này mán man focus V chạy 5 bi đây con này sản xuất ở Nhật nữa này made in Japan nữa này sản xuất ở Nhật nữa này con này 1.3 à, 1.3p máy con rất là mới nha mọi người Ồ, oh, ở đấy nó bi mày kia rổ gì đấy này <laughs> giống kiểu sâu rắn ấy <laughs> đây máy rất là mượt nhá đó rồi ok con này ờ, là con số 7 mình bán 1 triệu nha mọi người số 7 1 triệu đây xả này 7 1 triệu rồi số 8 Daiwa Sprinter ST4 size thật của con này thì khoảng tầm uh, 6 6 tới 7 ngàn 6 tới 7 ngàn nha mọi người cược số 3 vô 100 cược số 3 200 390m số 4 là 280m số 5 là 220m kim loại nha mọi người kim loại con này thì mình thấy ghi xuất xứ ở đâu không thấy ghi sản xuất ở đâu không sản không ghi sản xuất ở đâu thì chắc chắn là chỉ sản xuất ở Nhật và sử dụng thôi thị trường nội địa Nhật nha mọi người này chỗ ra cược này à, hơi dơ một xíu về mọi người vệ sinh lại cho mình này tất cả gập tay đảo tay trái phải hết ngoài hình con này cũng còn khá là đẹp khá là mới nha mọi người đó ok êm mượt đây qua khóa cứng ngắc này <clears throat> con này chạy 2 bi hai bomber này 2 speed gyro <clears throat> con này con số số mấy số mấy số mấy số 8 số 8 mình bán 600 nha mọi người 600 rồi số 9 một con đây qua con này thì là carbon <coughs> Size của con này khoảng tầm 5 ngàn Sản xuất ở Taiwan đây qua sản xuất Taiwan Cối cùng carbon thôi Nhưng mà kia thông số này nó mất rồi nên mình không có biết để đọc nha mọi người Thì mình mở ra cho mọi người xem thế này thôi Con này carbon Size thật khoảng tầm 5 ngàn Đó Đây chỗ ra đá này thì con đẹp à, chỗ ra cược này con đẹp nha mọi người gập tay đổ tay trái phải được hết đó này tay quay này cũng là tay quay chống xoắn trợ lực luôn nha mọi người sản xuất tay các bạn máy carbon ngoại hình con này thì không được đẹp lắm con này là con số Mỹ rồi đấy số 9 sai khoảng tầm 5 ngàn số 9 này bán 300 nha mọi người 9 300 <clears throat> Số 10 Một con Shimano đuôi chuột Sản xuất ở Nhật Shimano Gì đây Titanot ARS e 2000 bomber hệ thống bi hai speed hai tốc độ nha mọi người à, cược số 2 220 m số 350 số 4 120 120 m con này thì à, tải cả khoảng tầm 5 tới 6 kg 5 tới 6 kg nha mọi người sản xuất ở Nhật xả một pin đôi chuột đây kim loại à con này cối thảo mở nhánh nha mọi người đây con này được cái cối thảo mở nhánh này đó cổ kim loại thả vào nhanh titan nha mọi người titan đó cổ thả vào nhanh khuyên ra cược băng đá con khá là đẹp gặp tay đỡ tay trái phải được hết đây tay thử này máy mượt này Shimano cối thả mở nhanh xả mô bin đôi chuột xịt mô bin này cứng ngắt nha mọi người xả mô bin Rồi, em này là số mấy đây? Số 10. Số 10 này mình bán 500 nha mọi người. 10, 500. Rồi, con này cũng kết thúc video của mình thôi nha mọi người. Mọi người mua hàng thì liên hệ với mình. Có số điện thoại trên tiêu đề. Cảm ơn mọi người nhiều.